Ron Chelsea có một câu nói rất hay ha, Ryan Chelsea là một bậc thầy mà Kiên rất thích ông ta viết tới, tới gần đâu đó khoảng 70 cuốn sách là được gọi là chuyên gia gọi là vua hiệu suất có nghĩa ông ta có thể điều hành rất nhiều công ty và có mỗi mỗi năm có 10.000 giờ đi dạy rồi ông ta viết ra 70 cuốn sách có nghĩa là cái hiệu suất làm việc của ông ta cực kỳ khủng luôn và ông ta nói rằng tài sản lớn nhất của bạn là khả năng kiếm tiền còn tài nguyên lớn nhất của bạn là thời gian có nghĩa là tài sản của chúng ta là gì nhiều người hay nghĩ rằng tài sản của tôi là nhà là xe không đâu các anh chị ạ à. tài sản của anh chị đó chính là cái khả năng kiếm tiền của chúng ta một người có thể mất đi toàn bộ gia tài mất đi xe mất đi nhà mất đi tất cả mọi thứ tài sản nhưng mà sao anh ta vẫn còn giữ lại cái tài sản lớn nhất đó chính là cái khả năng kiếm tiền thì trước sau gì anh ta cũng giàu trở lại phải không anh gì phải không à rồi các anh chị hãy tìm cách làm sao kiếm tiền với một cái công suất cao nhất có thể ha anh chị ha rồi làm sao để làm việc thông minh hơn với một cái thái độ nhiệt huyết hơn tập trung cao độ hơn tạo ra nhiều giá trị hơn và đa nguồn thu nhập học hỏi không ngừng tận dụng đòn bẩy vào công nghệ đây là 8 cái khía cạnh 8 là cái 8 cái tinh yếu để giúp chúng ta gia tăng thu nhập các anh chị hãy ghi chép lại đi nhỉ hãy ghi chép toàn bộ những cái yếu tố này Kiên sẽ không đi sâu vào từng cái đâu vì thời gian không cho phép nhưng mà các anh chị khi mà viết vào rồi các anh chị hãy tìm cách gia tăng từng con số 1 làm sao làm việc thông minh hơn làm sao làm việc nhiệt huyết và năng lượng hơn làm sao để tạo ra nhiều thu nhập hơn tạo ra nhiều giá trị hơn làm sao có thể tận dụng đòn bẩy và công nghệ ha, các anh chị ha đặt ra câu hỏi để từng cái một mình đi tìm giải pháp từ từ rồi chúng ta sẽ làm sao ạ à? gia tăng cái thu nhập mình lên còn nếu như không thay đổi thì thu nhập của chúng ta nó cứ vậy thôi nó cứ bình bình như vậy mà thôi